Xin chào tất cả anh em Video này thì Tấn Sài Gòn uh, chia sẻ cho anh anh em một số kỹ năng về môn đánh bài lá Đánh bài lá mà dùng tay nghề Thì để đánh bài lá dùng tay nghề được hiệu quả Thì anh em sẽ phải học được rất nhiều cách Cũng như ba hàng quy này Để làm sao ba hàng quy mà trong đánh bài Mà chúng ta có thể lấy được bài hiệu quả Anh em xem Đây là đặt bài Bình thường người ta kênh bài ấy, là người ta chỉ kênh như này thôi ngửa lên hoặc là úp xuống đúng không cầm bài này anh em cầm bài anh em chia từ là ví dụ chỉ cần một động tác thôi như nào một động tác rất đơn giản là ông này xuống tiền đi xong Đấy. chỉ cần một động tác thôi Đấy. đây là một kỹ năng kỹ năng gọi là chia hậu tôi thì à, biệt danh là tấn Sài Gòn à, đánh bài thì cũng có một số năm là chinh chiến rất nhiều đánh bài thì thường thường là người ta chỉ bạn anh em nhân nên nhớ là chỉ cân như này thôi cứ cầm này chia nhưng làm sao để có thể chia được về mình làm sao để có thể chia bài được về mình thì như này thì chúng ta không thể chia con nào được nhưng phải kết hợp với động tác như nào thì tôi chỉ nói là ông này xuống tiền đi xong Đấy. nó rất đơn giản hiệu quả 10 ván chuẩn cả 10 trăm ván của chuẩn cả trăm chuyên dùng cho đánh liêng cho dù là có thầy thợ thì đòn này đánh nó vẫn là phổ biến nhất mà hiệu quả nó lại cao hôm nay tôi chia sẻ cho anh em kỹ năng bây giờ anh em muốn đánh được cái đòn này trước tiên anh em nhớ cho tôi anh em cầm bài này anh em cầm bài này là anh em cầm được cái ngón này, này tay trái nhá, là anh em cầm bài được như này Đó. anh em nhìn kỹ cầm cao lên một tí thì phải luyện cầm như này trước trước hiện tiên muốn muốn đánh được chia hậu thì phải luyện cầm như này luyện cầm thật cao lên và bộ bài đang đứng lên như này anh em cầm cao đổ ra một tí và nên nhớ hai ngón tay này này thẳng ra bây giờ nhé phân tích cho anh em hiểu hai ngón tay này mà anh em mà co lại thì không bao giờ bài bên dưới ra được nhưng anh em thẳng ra này này anh em nhìn tôi nhé thẳng ra này bài sẽ ra đấy này thẳng nha thẳng này là bài sẽ ra đấy. thẳng này. hai ngón này thẳng nhé bài sẽ ra này đấy. thẳng đó, anh em nhìn thẳng đấy. thẳng đó, và động tác là động tác vẩy như này vẩy lên vẩy xuống hình chữ V này hình chữ V nhé đấy chữ V ngược này vẩy lên vẩy xuống này đấy bây giờ để chia thì cũng vẩy lên vẩy xuống cầm bài như này đấy vẩy lên vẩy xuống này đơn giản này thôi đấy động tác nếu mà vẩy đi thì anh em sẽ không nhìn thấy được tại vì này đấy, vẩy vẩy lên vẩy xuống anh em hiểu không? vẩy xuống này đảm bảo với anh em là trôi tất cả các thầy thợ đòn này rất đơn giản nhưng hiệu quả anh em nhìn kỹ nhé Đấy. trước tiên muốn đánh được bài ấy, thì anh em phải luyện được như này luyện như này được à, đổ bài ra thì nó mới hiệu quả được luyện này à. À. anh em hiểu không tốt rồi nhớ hai ngón này phải thẳng này kỹ năng cầm bài rất đơn giản Đấy. đây là kiện kỹ năng kia chia hậu à, tấn sài gòn chia sẻ cho anh em để anh em là cùng à, nắm vững cơ hội này để à, biết về những cái đòn ngó trong đánh bài thì tạm thời anh em cảm thấy mà tôi làm video chưa được hiệu quả mà anh em có thể comment comment bên dưới để tôi sẽ chia sẻ cho anh em về kỹ năng à, đánh bài à, miễn phí Đấy. Và số điện thoại tôi sẽ được lưu ở bên dưới video quan trọng là anh em à, muốn học thì thi thoảng tôi sẽ chia sẻ cho anh em anh em nhớ đăng ký kênh của tôi à, theo dõi bấm chuông lên xem hôm nào tôi hướng dẫn miễn phí thì anh em lên anh em xem à, xin chào tất cả anh em ở đây anh em cảm thấy hài lòng thì comment để tôi hướng dẫn miễn phí cho anh em nhé xin chào